Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Tuân Macau Thì à, thưa anh em hôm nay à, ở trên cái video này mình sẽ cho những cái anh em nào mà chưa biết về một cái dòng sản phẩm bài bịp mang tên là kính áp tròng nhìn xuyên bài thì à, anh em hãy theo dõi thật kỹ cái video này mình sẽ giới thiệu tất tần tật đấy chi tiết cụ thể từng cái <coughs> chi tiết nhỏ nhất của những cái dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài nha anh em Đấy. Anh em nào mà chưa biết thì xem sau khi xem cái video về kính áp tròng nhìn xuyên bài của mình sẽ hiểu thế nào là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì uh, thưa anh em, nói về dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài thì uh, điều đầu tiên anh em phải biết đó chính là một bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài nó sẽ gồm những cái gì đúng không ạ? Thì mình sẽ mở hộp một cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài cho anh em. Rất là đơn giản thôi. Đấy. Uh, nó sẽ gồm một uh, len kính này, hai cái len kính nhìn xuyên bài kính áp tròng thì chắc là nhiều anh em đã biết rồi nhưng mà kính áp tròng nhìn xuyên bài thì chắc chắn là ít anh em được biết đến đúng không ạ đấy nó sẽ gồm hai cái len kính như thế này khi đeo hai len kính này lên đấy, <coughs> anh em có thể uh, đọc được từng cái lá bài một biết lá bài đó là lá bài gì đấy, đây giới thiệu với anh em khi anh em uh, đeo hai cái len kính lên là anh em sẽ biết được cái lá bài uh, mà anh em uh, đang ở dưới bài nào hoặc là đang trên tay đối thủ đó là lá bài gì Đấy, điểm chơi bộ môn ba cây liêng bài cào thì anh em sẽ biết điểm còn à, chơi các bộ môn khác như là sâm lốc phỏng thì anh em sẽ biết được bài của người ta thì à, đây là một bộ kính áp tròng Đấy, gồm hai len kính và một bộ dụng cụ đeo gắp Đấy, thì à, tôi đã đóng gọn vào một cái gói như thế này rồi Đấy, rất gọn nhỏ gọn cho anh em tiện cho anh em mang đi chơi anh em chỉ cần đổ hai cái mắt kính vào trong này và <clears throat> đem đi thôi Đấy một bộ dụng cụ như thế này anh em đút túi có thể mang đi chơi đi du lịch Đấy. tiện thì anh em à, mang ra chơi Đấy. về dòng kính áp tròng thì uh, có rất là nhiều loại trên thị trường hiện nay uh, có rất là nhiều uh, bên Tuân Macau thì cung cấp uh, 4 dòng chính đó là dòng hộp gỗ này hộp nhôm này và hai dòng hộp da cao cấp thì cao cấp nhất chính là dòng hộp da Đấy. hộp da thì đeo nó rất là thích mắt mắt kính nó bền còn hộp gỗ thì cũng ok đeo cũng rất là tuyệt vời thì à, tùy vào mức tiền mà anh em có thì anh em sẽ lựa chọn cho mình một cái dòng kính áp tròng thích hợp và hợp lý nhé anh em à, còn nói về kính áp tròng để chơi được kính áp tròng ấy thì à, điều đầu tiên anh em cần phải chú ý cho mình đó chính là anh em phải đưa được một bộ bài kính áp tròng vào bài kính áp tròng là như thế nào bài kính áp tròng thì nó không khác gì bài chợ đâu anh em ạ đây là một mẫu bài ca xanh phổ thông nhất ngoài cái ca xanh này ra thì bên mình còn rất là nhiều mẫu khác như là uh, <coughs> rồng vàng này rồng đỏ này rồi à, các dòng như là bài à, ờ, thuốc lá quả táo đấy nói chung là à, bài mẫu bài trên thị trường bài chợ trên thị trường nhé có mẫu bài nào thì bên mình đều có cái mẫu bài như thế thích hợp với cái mẫu bài kính áp tròng ừ. anh em nhìn này bằng mắt thường anh em không thể quan sát được nhìn các cạnh này Đấy. bài này là không tăng tích nha anh em kiểm tra thoải mái Đấy chỉ khi nào anh em đeo kính áp tròng lên thì anh em mới cảm nhận được cái sự khác biệt của nó thì à, đây là bốn cái mẫu kính áp tròng này anh em cần mua mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp với Tuân Macao nhé còn chi tiết cụ thể từng mẫu à, chất liệu chất lượng nó ra như thế nào thì anh em cứ liên hệ với mình mình sẽ tư vấn cụ thể hơn còn trên video này thì mình không thể uh, chi tiết được thì mong anh em thông cảm thì uh, <clears throat> anh em muốn chi tiết hơn thì uh, hãy ấn đăng ký kênh và vào kênh của mình để xem thì à, mình sẽ có những cái video giới thiệu dần về từng cái dòng sản phẩm một còn hôm nay mình sẽ cho anh em biết được cái dòng kính áp tròng là như thế nào đúng không anh em hiểu được đồ của anh em thì anh em mới bắt đầu chơi Đấy. điện tử à, điều khiển nghe nhìn hải tuân thì à, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong nghề anh em hoàn toàn có thể yên tâm và mình có thể đảm bảo về chất lượng là 100% nha anh em <coughs> ok giờ mình sẽ cho anh em xem khi đeo kính áp tròng lên thì sẽ chơi như thế nào đúng không? chơi ra làm sao thì à, thưa anh em mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái à, đây là một cái len kính áp tròng này mình đã tán nhỏ ra đây một cái len kính mắt kính áp tròng mình đã tán nhỏ ra và mình sẽ đeo vào một con camera thì qua camera thì anh em nhìn này nhìn nó cũng không khác gì à, um, khi anh em đeo vào mắt đâu Đấy. anh em đeo vào mắt nó còn sắc nét hơn anh em nhìn thấy không ký hiệu lá 7 này đó qua camera nó hơi mờ một chút thì anh em thông cảm nhưng mà anh em có thể nhìn được thấy không đấy lá bảy này đấy khi đeo kính khi đeo cái kính ép tròng này lên mắt thì nó cũng sẽ tương tự như vậy đấy anh em ạ rất là dễ chơi biết điểm của người ta rồi thì mình sẽ chơi ờ, một cách hoàn toàn ok giờ mình sẽ đeo cái len kính này ra đằng sau mắt camera và sẽ ờ, cho anh em ờ, cảm nhận thử xem là nó sẽ như thế nào khi mình đeo lên kính mắt nhé nhìn thấy thế nào bài thì rất là sắc nét anh em hoàn toàn có thể yên tâm về bài mình sẽ mở camera ra Đấy, máy ảnh ok đây cho anh em xem anh em thấy lá bảy không ạ Đấy, em thấy lá bảy không thu hình qua uh, <clears throat> thu hình vào camera thì nó sẽ hơi mờ một chút nhưng mà anh em uh, nhưng mà ngoài đời thì mình đảm bảo với anh em luôn là nhìn rất là rõ ràng anh em có thể thử hàng nhé bên uh, Tuân cao thì có hai cơ sở một là bến xe Mỹ Đình hai là bến xe miền Đông nhà cửa đoàn hoàng anh em hoàn toàn có thể yên tâm lá 7 này mình sẽ đọc từng lá bài 17 này anh em nhìn thấy ký hiệu lá 7 không ạ Đấy. lá K này nhìn rất là rõ nét K này anh em thấy được không ạ chuẩn xác 100 phần trăm chín nha còn biết được cả chất nữa chín có hai cái gạch trên đầu này là chín tép Đấy. 10 tép này đó anh em thấy không ạ di tép này đây là gì đây lá này là lá 6 nhá anh em chú ý cho mình ký hiệu lá 9 nó sẽ khác với lá 6 lá như thế nào là lá 6 còn cái lá 9 là đây mình sẽ đặt hai cái lá cho anh em thì anh em mua bộ bài đây mới là lá 9 cái móc tròn không kéo xuống thế này là lá 9 đấy còn đây anh em tránh trường hợp nhầm lẫn nhé mua bài về nhìn vài lần anh em sẽ quen đấy Thế nên là anh em khi áp dụng vào bộ môn liêng ba cây bài cào sẽ nhìn được từng à, điểm số của người ta đánh thế này thì không thắng nữa thì thôi đúng không ạ nhà nào tố láo nhà nào bao nhiêu điểm à, anh em có thể đứng ở ngoài gửi cửa cũng được anh em nhìn thấy ôi chẳng hạn như mình là người một người gửi cửa Đấy, anh em đánh ở ngoài anh em nhìn thấy à, nhà này điểm bài to rồi ok anh em sẽ gửi tiền vào nhà đó Đấy. ba này Đấy rất là rõ ràng và sang nét đúng không ạ không có gì để chê trách còn ờ, với bộ môn như là phỏng hoặc là xâm lốc phỏng đấy nói về phỏng thì anh em có thể nhìn thấy ờ, là bài nọc là bài gì hoặc là bài trên tay là người người ta cây gì để anh em đánh cho người ta không thể <laughs> ăn được ờ, bài trên tay anh em đúng không ạ rất là rõ ràng và dễ chơi thì đấy anh em có thể lên trực tiếp ờ, cơ sở để thử nhé đấy mình đã giới thiệu rồi đấy một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông lên đây mình sẽ đeo trực tiếp kính cho anh em để anh em ờ, có thể thử được hàng và sử dụng chơi đấy rất là rõ ràng và sắc nét chơi rất là đơn giản luôn chia bài đọc bài đếm bài hoàn toàn rất là ok thì đấy cũng đơn giản như thế thôi thì ờ, đấy là sơ qua về kính áp tròng nhìn xuyên bài cho anh em anh em nào mà chưa hiểu thì có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới để ờ, mình sẽ giải đáp cụ thể hơn anh em ờ, comment số điện thoại hoặc là comment <clears throat> Zalo uh, Facebook mình sẽ kết bạn với anh em nhé Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào anh em